mày ơi xe lên luôn hả? Lên lên luôn. Rồi leo lên trời té đó là lần đầu chưa chưa chưa chút chưa chút leo mà gặp hai cái kéo lên nè để nó leo lên để đang quay phim mà Rồi, bà nay bà nay làm gì vậy bà nay thôi một con đi hả à. Té rồi bạn hồng mà giết Vô có cho đi mà ờ, mà ổng có cột dây lần nọ á. Mấy cột dây mới được. Cột dây á. Vậy ờ, nó đợi để lên hoài vậy? Ờ, thì nó nó đi mấy lần mà cột dây á. Còn giờ mà mình đi mà chạy anh khúc thử coi, chạy anh khúc tới con là rồi. Chạy dần chậm thôi. Chậm chậm thôi. <laughs> đâu nó không biết ừ. thả xuống đi con xuống đi rồi xong xuống không cháu không biết ngồi nè hồi nay nó gà nay giờ chầm chầm nó gà nay mà không dám lên luôn nãy cùng chị xấy nóng hết cái xe rồi hết được đi chơi xém nó được rồi, ba mẫn chở đi chơi rồi chưa đâu để mất đi mất chỉ biết chạy đi chở ha nó chỉ biết chạy gành đi chở ha <laughs> anh tơ mì đâu anh tơ mì ơi chạy đi anh tơ mì chạy nữa à quay cho Phơ làm gì Phơ? Nấu này ơi Nấu này à dạ, chị hai về ra <laughs> con khỉ khỉ chạy à chị hai dạy à tôi bắt được chị hai đã dạ, mới này đã mày tôi mẹ ơi mày ha mẹ ơi gấu vô kìa nay có vô không